không ưa thích. Chúng ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Chúng là loại tiếng ồn có tác hại. Vậy làm cách nào để phòng chống tiếng ồn? Các em sẽ hiểu điều đó qua bài học hôm nay, âm thanh trong cuộc sống tiếp theo. Tiết trước các em đã biết phân loại các âm thanh. Bây giờ các em hãy phân loại các âm thanh sau theo hai nhóm nhóm âm thanh ưa thích và nhóm âm thanh không ưa thích. Các âm thanh sau gồm có tiếng chim hót, tiếng loa phóng thanh mở to, tiếng người nói chuyện, tiếng búa tán thép tiếng máy cưa, tiếng máy khoan, tiếng cười của em bé, tiếng động cơ ô tô, tiếng nhạc nhẹ. Chúng ta có các âm thanh ưa thích Tiếng chim hót, tiếng nói chuyện, tiếng cười của em bé, tiếng nhạc nhẹ Các âm thanh không ưa thích Tiếng loa phóng thanh mở to, tiếng búa tán thép, tiếng máy cưa, tiếng máy khoan, tiếng động cơ ô tô Phải không các em? Các em hãy quan sát tranh 1, 2, 3 và trả lời câu hỏi Tiếng ồn có thể phát ra từ đâu? Ở hình 1, tiếng ồn có thể phát ra từ tiếng động cơ ô tô, xe máy, tivi, loa đài, chợ, trường học, giờ ra chơi, vân vân. Hình 2, tiếng ồn có thể phát ra từ tiếng chó sủa trong đêm. Hình 3, tiếng ồn phát ra từ máy cưa tiếng đập búa máy khoan bê tông liên hệ ở nơi em đang ở các em hãy cho cô biết nơi em ở có những loại tiếng ồn nào theo em thì hầu hết các loại tiếng ồn là do tự nhiên hay do con người gây ra các em ạ à, Hầu hết tiếng ồn trong cuộc sống là do con người gây ra như hoạt động của các phương tiện giao thông, đường bộ, đường thủy, hàng không. Ở trong nhà thì các loại máy giặt, tủ lạnh, tivi, máy ghi âm cũng là nguồn gây tiếng ồn. Tiếng ồn có tác hại như thế nào và làm thế nào để phòng tránh tiếng ồn? Chúng ta sẽ đi tiếp vào phần kế tiếp nhé. Các em hãy nhìn tranh một 2, 3 và trả lời cho cô câu hỏi tiếng ồn có tác hại gì? Chúng ta đã biết hầu hết các tiếng ồn đều do con người gây ra. Tiếng ồn có tác hại, gây chói tai, ảnh hưởng đến tay giữa, nhức đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh. các em hãy cho cô biết cần chúng ta hãy quan sát tranh 4, 5 và trả lời cho cô câu hỏi cần có những biện pháp nào để phòng chống tiếng ồn. Các biện pháp để phòng chống tiếng ồn Có những quy định chung về không gây tiếng ồn ở nơi công cộng, sử dụng các vật ngăn cách làm giảm tiếng ồn đến tai Chúng ta trồng nhiều cây xanh nữa các em nhé Các em hãy cho cô biết Chúng ta nên và không nên làm gì để góp phần ồn cho bản thân và những người xung quanh Chúng ta nên trồng nhiều cây xanh, nhắc nhở mọi người cùng có ý thức giảm ô nhiễm tiếng ồn công trường xây dựng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp nên xây dựng xa nơi đông dân cư hoặc lắp các bộ phận giảm thanh. Chúng ta không nên nói to, cười đùa ở những nơi cần yên tĩnh, mở nhạc to, mở tivi to, trêu đùa rút vật để chúng kêu, sủa, đổ xe máy, ô tô trong nhà, xây dựng công trường gần nơi trường học, bệnh viện. Như vậy chúng ta cần ghi nhớ tiếng ồn ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, có thể gây mất ngủ, đau đầu, suy nhược thần kinh, có hại cho tai. Vì vậy cần có những biện pháp chống tiếng ồn, chẳng hạn có những quy định chung về không gây tiếng ồn ở nơi công cộng, sử dụng các vật ngăn cách làm giảm tiếng ồn đến tai. Các em hãy đọc lại phần ghi nhớ này nhé. em hãy thực hiện các bài tập này. Bài 1 Viết 3 việc bạn có thể làm để chống tiếng ồn cho bản thân và cho những người khác. Bài 2 Hãy nêu từ 3 đến 5 ví dụ về những âm thanh mà em không thích. Các em hãy thực hiện hai bài tập này vào vở nhé. Chúc các em chăm ngoan học tập tốt. Chào các em.